các bạn, xin chào anh em đến với kênh của mình và mình là Doanh đây Hôm nay mình sẽ quay tiếp tập 2 của con siêu xe mua hình mày Mẹp Mẹ Laren P1 Lâu không đọc cái tên đấy của hành động nhận quá đây, đây là con xe của chúng ta Rực rỡ quá Ờ à thì ờ, mình nghe nói là con này nó có chạy động cơ V ờ, mấy mấy mấy mấy đó anh em để search trên Google hoặc là xe hay à nhầm 24 xe hoặc YouTube nha đây đây chiếc xe chúng ta ok thì ờ, cái xe này có có hai cái hốc gió để làm cho cái xe nó mát hơn không ờ, chạy nó mượt hơn hoặc là cái gì đó đấy đó đây nhiều anh em hỏi là động cơ như thế nào chưa em chưa nhìn thấy động cơ à, thì mình sẽ cho mấy em nhỏ mấy em xem nào đây cứ điên điên các bạn nhớ chưa cho các bạn xem sáng sáng rõ đó anh này cơ động cơ đó qua cái vô năng đâu của ta Tự nhiên mình chả thấy vô năng đâu hết á À Sau hôm qua Chị Chị chị của mình với anh mình xuống chơi một dụ thằng em tinh nghịch quá Nó tinh nghịch đến mức mà Mấy con kiểu của mình chả so sánh của bọn nó này nó nghịch nước tháo một vô lăng ra thì là teo teo teo teo teo teo teo teo teo à thì cái tầm này là cái tầm này tầm mấy giờ ta rồi không có điện thoại thế thì biết mấy giờ ta ok hình như đây là buổi chiều buổi chiều sáu mươi ta ok à, thì đây nhà bạn con này mình mình hay tìm hiểu trên youtube á con này là có con này có khối động cơ cũng hơi to à. mà bình thường con này là bình thường con này phiên bản phiên bản thường nhưng mà mình lại mua nhầm loại phiên loại à, mua hình phiên bản sẽ đùa này các bạn thấy không bình thường phiên bản thường cái bô nó có một bô giống con Aventador ấy là một cái Aventador đấy đó nhưng mà nó tách ra nhưng mà bây giờ phiên bản này nó tách ra hai cái bô đó, nó tách ra hai cái bô nhìn nó hầm hố vãi nhưng mà lần nhưng mà trước thì đẹp mà sau thì không được đẹp lắm bằng con bằng cái con uh, thường mình tưởng con này có loại super pot chứ ai ngờ đâu không có loại trời ơi nhiều kệ thì anh em thì con này nó nó nó, nó có bốn hệ thống mình chỉ lỗi một hệ thống với chữ bốn lấy tận đêm mất ok đó chính là hệ thống rising rising chính là rising core đó anh em biết cái chữ rising core trong tiếng anh không chính là đua xe đấy tiếng việt người ta thường gọi là đua xe còn tiếng anh người ta thường gọi là racing car đó racing car nếu như mình bật chế độ đấy lên là có tổng 4 chế độ mình bật chế độ đấy lên racing core lên là sẽ cái gầm này nó sẽ hạ xuống một tí đó con có bảo này à, con này mình rất thích con này vì nó chắc nó nó tầm con này nó, nó, nó vì nó hơn cả con Kunizak gì gì ta ờ, à, nhưng mà mình nói luôn à, ừ, Kunizak gì mà cái bô nó đằng mặt sau cái bô nó ở dưới dưới ấy. dưới hơn cả Kunizak Seiko ấy đấy với cả con này lấy cái đèn nó nó hí thế này đấy cái đèn hí thế đấy còn mặt trước nó nó, nó, to giống y xí Kunizak Seiko luôn gì không? Cú đi rách gì bình luận phía dưới Nhưng mình mình hay nó nhầm mà cú đi rách Aziga các kiểu là điệu Nó nhầm Aziga Bây giờ Do con này xịn thôi, mình thích con này Con này bắn bắn được cực kỳ tốt Lại còn như đua xe cũng cực kỳ tốt luôn chạy thì nhanh mà bán đường với Đàm Quốc thì phải khó xuống hơn cả mô tô đấy thì trong cái game đua xe đấy cái gì 8 đấy 8 cái gì mà axit 8 gì đấy không biết cái tên không biết cái tên ờ, thì thì ờ, có cái Lamborghini ấy màu đen ấy đó này. mình tập xong mình à, sẽ làm tập 3 giới thiệu lốt máy mình gần hết pin rồi ok thì thì thấy mình đã mở khóa được cái ấy một đua của tôi không thể sướng lắm đấy đây mình giới thiệu lốt đây mình sẽ chưa đĩa sáu phút mấy mình lo trừ điện rồi thì không sạc không sao tập 3 mình sẽ làm thêm nhiều cái nữa nha ok mình sẽ trừ nó sẽ là phần nội thất nội thất mở bên dưới toàn màu đen màu sau bên trên nóc lại không có màu đen không hề luôn nha lại có màu đỏ với cả một kính ờ, hình như nó gắn kính này nè, mình trừ thêm điểm nữa đó chính là cái chữ pro bốn bên này nó bị xước trừ một điểm 8 điểm thì 10 còn thêm cái nữa đó chính là cái mình không thấy cái đèn led đâu đó chưa một điểm đó con này máy tính được 7 điểm nhưng mình sẽ cộng à, nhưng mình không cộng đâu như thế trần gian ok bây giờ tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn vào tập 3 lần sau ok bye bye